chào tất cả anh em cái video ngày hôm nay tôi ờ, giới thiệu cho anh em về một cái bộ đồ chơi tài xỉu mà nó rất là hiệu quả cho anh em khi anh em đi chơi tài xỉu anh em đi đánh tài xỉu nhé ờ, thì cái bộ đồ chơi này có rất là nhiều anh em thắc mắc gọi điện hỏi tôi và cái lý do vì sao lại như vậy thì cái video này tôi sẽ giải đáp cho anh em những cái thắc mắc đó nhé thì cái ờ, sản phẩm ngày hôm nay tôi muốn giới thiệu cho anh em đó chính là cái bộ à, nón quét tài xỉu và dung tầm xa thì cái cái nón quét này à, quét cái ờ, bộ hột cảm ứng anh em có thể đứng được một mét rưỡi cho đến một mét bảy anh em cũng có thể là đánh được thì ờ, cái bộ đồ chơi này khi mà anh em đến sân chơi đấy, anh em một là anh em có thể là làm trong cái điện thoại hai là anh em có thể làm trong cái nón đấy đấy là cái sản phẩm của bên tôi làm cho anh em để cho anh em đi chơi tài xỉu nó hiệu quả và nó an toàn cho anh em nhé mà không ai bị ai nghi ngờ cả Đấy, anh em có thể đội cái nón này anh em có thể đứng cao tầm một mét rưỡi cho đến một mét bảy anh em bắt được cái bộ hồn tài xỉu cảm ứng này nhé bắt được cái bộ hồn tài xỉu cảm ứng này Đấy. khi nào mà cái uh, bộ hồn này Đấy. anh em lắc hay là người ta lắc cứ lên mặt lục là cái nón nó rung, nó sẽ báo cho anh em biết Đấy, anh em đứng trên cao anh em sẽ bắt được nhé đó thì uh, cái thắc mắc của anh em ở đây đó chính là tại sao mà anh em có thể đứng được ở trên cao anh em đánh Đấy, mà anh em mua cái sản phẩm của anh em về thì là anh em chỉ đánh được tầm một mét thôi Đấy, một mét đổ lại thì uh, đây chính là cái mà tôi muốn chia sẻ cho anh em đó chính là cái đây cái máy báo dung đầu tiên là cái máy báo dung Đấy, cái máy báo dung này là máy báo rung đôi Đấy, máy báo rung đôi khi nào mà anh em muốn chơi được cái tầm một mét rưỡi đến một mét bảy thì anh em phải mua hai cái bộ báo dung này Đấy, hai cái bộ báo dung này hai cái bộ báo dung này thì ờ, anh em sẽ chế thành một tôi sẽ chế cho anh em thành một cái máy bốn bóng như thế này Đấy, máy bốn bóng như thế này và bốn bóng như thế này tôi sẽ đưa vào trong cái nón của tôi Đấy, vào trong cái nón này thì à, tôi sẽ được một cái nón quét báo dung tầm xa tầm một mét rưỡi cho đến một mét bảy đấy, đấy chính là cái thắc mắc tôi đã giải đáp cho anh em cái thắc mắc của anh em đấy thì cái bộ đồ chơi này anh em cũng chơi qua rồi anh em biết rồi cái hiệu quả của nó rất là rất là chuẩn xác thứ nhất là chuẩn xác thứ hai nữa là anh em đi sân chơi thì anh em có thể kiểm tra tăng tích thoải mái nhé đấy thì tôi và tôi kiểm tra luôn tăng cho anh em này kiểm tra luôn tăng của cái bộ hột đây thử làm chậm hoàn toàn không ta nhé thử cho anh em nước muối này đó đúng không rất là ok bộ ờ, tài xỉu cảm ứng này thì anh em ờ, nào mà chưa chơi thì là anh em ờ, cảm thấy nó khó nhưng mà khi mà anh em đã chơi rồi thì là cái hiệu quả của nó rất là chuẩn xác cho anh em thứ nhất là chuẩn xác thứ hai nữa là anh em đánh cũng rất là dễ không có gì là khó cả đấy là chẳng qua là anh em đi đến cơ sở anh em chưa được tư vấn kỹ về cái cách chơi hay là về cái cái cái cái bộ đồ chơi này nó chơi như thế nào để nó hiệu quả nhất Đấy, thì anh em chưa được tư vấn thì anh em đến cơ sở tôi hay là anh em đặt đơn hàng của tôi thì tôi sẽ chia sẻ cho anh em những cái mẹ mà anh em đi chơi tài xỉu hay là anh em đi đánh tài xỉu biển thì nó mang lại hiệu quả cao nhất cho anh em nhé đấy thì như cái bộ uh, tài xỉu uh, báo dung tầm xa này đấy. đấy thì là anh em đi chơi nó cực kỳ là hiệu quả luôn nhé Đấy, hiệu quả như thế nào thì bây giờ tôi bảo tôi sẽ test cho anh em Đấy thì uh, trước khi vào test thì tôi cũng dọn đèn luôn cho anh em để cho nó đủ cái thử tăng tích của cái bộ đồ chơi khi anh em mang đến sân chơi này đó anh em thấy không rất là trong cực kỳ trong luôn cho anh em nhé đó. khi mà anh em đi chơi đấy, anh em đi chơi anh em cầm cái nó này anh em bắt được rất là xa đấy, cứ khi mà mà mặt lục nó ngửa lên thì là nó sẽ báo rung cho anh em lục ngựa lên nó báo rung cho anh em lục thì là anh em sẽ đánh lục tài đó thì uh, tôi uh, sẽ bỏ hai cái máy này ra ngoài để tôi có thể rộng ra anh test cho anh em nhé đấy thì bây giờ tôi sẽ đội cái nón này đội cái nón này và đứng lên để bắt cái bộ hột cảm ứng này anh em nhé cái bộ hột cảm ứng này đấy thì bây giờ tôi sẽ lắc đứng lên tôi lắc đấy, đứng lên lắc đứng lên tôi sẽ bắt cái chén này cái chén này thì uh, máy không dung không dung thì là không có mặt lục không có mặt lục thì anh em có cơ sở anh em đánh xỉu nhé mở xỉu cho anh em đó xỉu nhưng cái chén này bị phản thế hột thì cái phản lý hột này thì là anh em phải chịu thôi đấy chứ không phải là do cái bộ ờ, bộ ờ, máy quét hay là cái nón quét ờ, báo dung này nó báo sai nhé nó không có thì nó sẽ không báo không báo thì anh em đánh xỉu hoặc là anh em không đánh nhé. đỡ bị phạt đứng lên bắt này đấy, đứng lên bắt đấy, trái này thì là có dung này đấy, có dung này đấy, có dung thì anh em đánh gì đánh lục cộng thêm đánh lục tài nhé đó ba bốn sáu đúng không anh em rất là hiệu quả cho anh em anh em chỉ cần đến sân chơi anh em đội cái nón này anh em đứng ở trên cao anh em dọn xuống anh em bắt cái bộ hột tài xỉu và ứng này rất là chuẩn xác cho anh em cứ mặt lục ngửa lên là nó sẽ báo dung cho anh em nhé tiếp tục cho anh em này đứng trên cao tầm 1 mét rưỡi cho đến một mét bảy như thế này mà anh em bắt được thì là rất hiệu quả cực kỳ là hiệu quả cho anh em cái bộ đồ chơi này nó có là cho anh em những cái chiến thắng cực kỳ là dễ dàng và hiệu quả an toàn nữa chén này thì là anh em sẽ đánh tài vẫn có dung nhé mở cho anh em đó 662 rất hiệu quả tiếp tục cho anh em một chén nữa chén này vẫn dung vẫn dùng thì anh em vẫn đánh lục cộng thêm tài đó lục cộng thêm tài đúng không anh em rất là hiệu quả cho anh em nhé Đấy, đây chính là cái sản phẩm bên tôi do bên tôi làm ra và cung cấp cho anh em Đấy, cung cấp cho anh em những cái đồ chơi bịp để anh em đi đến sân chơi anh em có những cái chiến thắng để mang về cho anh em nhé Đấy thì video này tôi uh, giới thiệu cho anh em về cái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 cứ liên hệ với tôi qua số điện thoại này Đấy. qua số điện thoại và số zalo này tôi là sơn tài xỉu ở bên xe miền tây anh em cứ đến bên xe miền tây anh em alo tôi tôi sẽ ra đón anh em vào và chia sẻ cho anh em những cái cách chơi những cái mẹo chơi tài xỉu mà hiệu quả nhất 2021 này